Kiến thức pháp lý liên quan đến kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Phần 2 Pháp lý kinh doanh bất động sản. 1. Các vấn đề cần nắm trong kinh doanh bất động sản. Các quy trình, thủ tục mua bán đất đai, nhà ở của bên bán và bên mua, giấy tờ pháp lý, các bước thực hiện, thuế phí, công chứng, sang tên đổi chủ vân vân. Kiểm tra quy hoạch đất đai và quy hoạch phát triển vùng. Những cơ hội và rủi ro về chính sách pháp lý có thể có. Ví dụ, phân biệt sổ hồng thật và giả như thế nào? 2. Các trang web có thể tham khảo luật những trang cổng thông tin điện tử của chính phủ. Văn bản.chính phủ.việt Nam Trang thư viện pháp luật.việt Nam Trang thư ký luật.việt Nam Hãy tạo một tài khoản miễn phí để download tài liệu luật 3. Nguyên tắc tam quyền phân lập 1 quyền lập pháp ban hành luật của Quốc hội 2. Quyền hành pháp Thực thi pháp luật thông qua các biện pháp quản lý của nhà nước của chính phủ của nghị định, thủ tướng, thông tư, các bộ, quyết định ủy ban nhân dân hoặc các cấp chính phủ cao hơn vân vân. 3. Quyền tư pháp, xử án, phán xét của tòa án, viện kiểm sát 4. Các luật hiện hành gồm 1. Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 2. Luật Nhà ở 2014 3. Luật Đất đai 2013 4. Luật Xây dựng 2014 5. Luật Đầu tư 2014 6, Bộ luật dân sự 2015. 7. Luật hôn nhân gia đình, luật thừa kế. 8. Luật đấu thầu 2013. 9. Luật Thương mại 2005, Luật Doanh nghiệp 2014, Luật giá 2012, Luật Quy hoạch 2017. 5. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản là phải bình đẳng trước pháp luật, tự do thỏa thuận không trái pháp luật. Kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện. Trung thực, công khai, minh bạch. 6. Bất động sản đưa vào kinh doanh gồm 4 mục. 1. Nhà, công trình xây dựng có sẵn của tổ chức cá nhân. 2. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức cá nhân. 3. Nhà, công trình xây dựng là tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh. 4 các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. 7. Đối tượng mua bất động sản gồm 3 đối tượng chính. 1. Người trong nước 2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài 3. Việt Kiều, Đối với Việt Kiều, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó. Đối với Việt Kiều, doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để kinh doanh theo quy định tại Điều 11 của Luật Kinh doanh Bất động sản phạt và bồi thường trong hợp đồng là phạt và bồi thường trường hợp do chậm tiến độ thanh toán hoặc chậm tiến độ bàn giao bất động sản do các bên thỏa thuận và phải được ghi rõ trong hợp đồng. 9. Điều kiện để nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh gồm 3 điều kiện. 1. Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 2. Không có tranh chấp 3. Không bị kê biên thi hành án 10. Điều kiện đối với đất đưa vào kinh doanh gồm 1. Có quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai 2. Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất. 3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 4. Trong thời hạn sử dụng đất. 11. Điều kiện kinh doanh bất động sản là 1. Phải thành lập doanh nghiệp hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. 2. Phải đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đào tạo. 3. Phải có vốn pháp định 20 tỷ Việt Nam. 12. Các trường hợp loại trừ là Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế. 13. Năng lực tài chính của chủ đầu tư Đối với dự án dưới 20 ha đất thì chủ đầu tư phải chứng minh tài chính thấp nhất 20% so với tổng giá trị dự án. Đối với dự án từ 20 ha đất trở lên thì chủ đầu tư phải chứng minh tài chính 15% so với tổng giá trị dự án. 14. Phạm vi kinh doanh bất động sản của nhà đầu tư trong nước là mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại. Đối với đất được nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó. Đối với đất được nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được nhà, đầu tư xây dựng công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất. Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật đó. 15. Phạm vi kinh doanh bất động sản của Việt Kiều là đối với đất được nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất. Nhận chuyển nhượng dự án bất động sản Đối với đất được nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đối với đất thuê, đất nhận chuyển nhượng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất. 16. Việt Kiều không được kinh doanh Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đối với đất được nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền theo quy định pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng kỹ thuật đó. 17. Phạm vi kinh doanh bất động sản của người nước ngoài Được kinh doanh thuê nhà, công trình xây dựng cho thuê lại Đối với đất được nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê, đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Nhận chuyển nhượng dự án bất động sản Đối với đất được nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Đối với đất thuê trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để kinh doanh theo đúng mục đích sử dụng đất. 18. Yêu cầu đối với dự án bất động sản là phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng vân vân. Tuân thủ pháp luật kinh doanh bất động sản, pháp luật đất đai, pháp luật nhà ở, xây dựng, đô thị vân vân phải được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật xây dựng. 19. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án bất động sản gồm 1. Thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh, quản lý khai thác dự án bất động sản theo quy định của pháp luật. 2. Bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. 3. Chỉ được phép bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt. Bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực. Trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà, công trình xây dựng đó. 4. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà, Công trình xây dựng cho người mua hoặc kể từ ngày hết hạn thuê mua thì phải làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua, trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua có văn bản đề nghị tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. 5. Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản. 20. Hợp đồng kinh doanh bất động sản gồm Hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng. Hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, Hợp đồng chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản phải được lập thành văn bản. Công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân thì phải công chứng hoặc chứng thực. 21. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là nếu có công chứng, chứng thực, thời điểm công chứng hoặc chứng thực. Thời điểm giao kết hợp đồng 22. Nguyên tắc bán nhà chủ đầu tư xây dựng là phải gắn với quyền sử dụng đất. Phân định rõ chung hoặc riêng nếu là nhà chung cư và quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu căn hộ kèm theo hồ sơ về nhà công trình xây dựng. Thời điểm chuyển quyền sở hữu, bên bán bàn giao nhà bên nhận thanh toán đủ tiền. 23. Quy định về bán nhà chủ đầu tư xây dựng là không thỏa thuận bên bán chỉ thu tối đa 95% trước khi cấp sổ. Bên bán có quyền không bàn giao nhà khi chưa nhận đủ tiền, thanh toán do thỏa thuận. 24. Quy định về cho thuê nhà chủ đầu tư xây dựng phải thỏa thuận báo trước ít nhất một tháng khi đơn phương đình chỉ hợp đồng. Không thỏa thuận thời hạn thuê, bên cho thuê lấy lại nhà phải báo trước 6 tháng. Bên thuê chậm trả tiền thuê nhà 3 tháng, bên cho thuê đình chỉ hợp đồng 25 quy định về thuê mua nhà chủ đầu tư xây dựng là phải gắn với quyền sử dụng DOT. Có thể thỏa thuận rút ngắn thời hạn thuê mua trước khi hết hạn thuê mua trong hợp đồng, bên cho thuê hoặc bán, bảo lưu quyền sở hữu nhà chủ đầu tư xây dựng cho đến khi thanh toán đủ. Bên thuê mua được cho thuê lại và chuyển nhượng hợp đồng 26. Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Chủ đầu tư có quyền bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai được thực hiện theo quy định luật kinh doanh bất động sản 27 điều kiện để nhà ở hình thành trong tương lai bán, cho thuê mua. Là hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trung cư phải xong phần móng. Phải thông báo cho sở xây dựng. Phải có bảo lãnh của ngân hàng thương mại. 28. Thanh toán trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu, tối đa 30% và chung cư phải xong móng. Trước khi bàn giao nhà thanh toán tối đa 70% hoặc 50% các lần huy động phải theo tiến độ xây dựng. Chưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, thanh toán 95% trong 50 ngày bàn giao nhà thì chủ đầu tư phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cho bên mua. 29 hình thức chuyển nhượng hợp đồng nhà ở hình thành trong tương lai. 1. Bên mua, bên thuê mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai khi hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho bên mua, bên thuê mua chưa nộp cho chính quyền nhà nước có thẩm quyền. 3. Phải chuyển nhượng hợp đồng theo từng căn nhà riêng lề hoặc từng căn hộ. 4. Trường hợp hợp đồng mua bán, thuê mua nhiều căn nhà riêng lẻ hoặc nhiều căn hộ thì phải chuyển nhượng toàn bộ số căn nhà hoặc căn hộ trong hợp đồng đó. 30. Chuyển nhượng dự án bất động sản Chủ đầu tư có thể chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ. Chủ đầu tư chuyển nhượng phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư. 31. Yêu cầu chuyển nhượng dự án bất động sản 1. Không thay đổi mục tiêu dự án 2. Không thay đổi nội dung dự án 3 bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan. 32. Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản 1. Dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đã có quy hoạch chi tiết 1 phần 500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt. 2. Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt. 3. Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên thi hành án hoặc đề chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4. Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt. 33. Chuyển nhượng dự án bất động sản Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án, 34. Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cho đối với dự án do tỉnh quyết định việc đầu tư thời hạn quyết định 30 ngày. Thủ tướng Chính phủ là thời hạn 45 ngày. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh lấy ý kiến bộ ngành và bộ xây dựng sau đó báo cáo cho Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trong 30 ngày, các bên phải hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng và bàn giao dự án. Anh chị có thể truy cập website mimhouse.vietnam để xem chi tiết và tìm kiếm mua, bán nhà đất được dễ dàng hơn. Hy vọng video này có thể giúp ích cho bạn. Hãy đăng ký kênh và xem tiếp phần 3. Cảm ơn bạn đã xem video, chúc bạn thành công!